Hello, xin chào tất cả các bác lại quay trở lại với uh, clip của nhà thông minh 17 Hôm nay nhà thông minh 17 lại lên đường xuống dưới Đông Quý, Tiền Hải uh, Nâng cấp một bộ dàn cho một bác khách ở dưới này các, bác chờ xem clip các bác nhé Dù xa cánh phương trời alo một hai ba bốn năm sáu sáu bảy và đây thì em đang nâng cấp cho bác khách một con à, đẩy TD tích và một con mic uh, à, tích Optic M8 Pro các nhé đôi loa thì bác dùng hai đôi loa treo ở trên cao đôi hai đôi loa bắt là 25 em đã sử dụng con đẩy uh, DK 2 vừa thì vừa xong thì bên em đã thi công xong rồi các bác nhé à, ờ, xuống thì ờ, em đã nâng cấp cho bác một con đẩy để thay cho con âm ly con âm ly thì nó hơi yếu và nhà bác đang sử dụng mic dây thì em đã nâng cấp cho các bác là một con ờ, bộ mic không dây TDLTIC M8 Pro các bác nhé một con đẩy DK 2.8 thì tổng combo em nâng cấp cho bác là con đẩy 5 triệu 2 và bộ mic là 2 triệu 8 các bác nhé tổng hết 8 triệu thì các bác nào quan tâm đến sản phẩm chất lượng âm thanh chính hãng ngay tại thành phố Thái Bình và được vận chuyển lắp đặt tận nhà thì alo qua trực tiếp số điện thoại nhà thông minh 7 để dưới màn hình dưới đây các bác nhé Xin chào và hẹn gặp lại các bác clip tiếp theo